ví dụ như ở cái nắp này đây thì ở bên trong này em đã đánh dấu sẵn một cái đường kẻ đây bên này nó sẽ là tài bên này nó sẽ là tài này đấy và chiều ngược lại bên này của nó đây nó sẽ là xỉu này đó tài đây xỉu đây nha các bác nhá một lát nữa lắc khi mà lắc em sẽ test thử cho bác 10 chén 5 tài và 5 xỉu để xem xem là cái độ chuẩn xác của nó được đến bao nhiêu phần trăm các bác nhá các bác nhìn nắp này rất đẹp luôn đó bây giờ em sẽ test thử cho các bác 10 chén để cho các bác cùng cảm nhận cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này cùng với em đây chiều này của nó là tài này em sẽ lắc 5 chén tài và 5 chén xỉu một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này phản một chén đó chén này bị phản tất nhiên là khi mà mình chơi tài xỉu thì phản là chuyện bình thường rồi đúng không ạ mình không thể tránh được vừa nãy là em lắc 5 chén thì 4 chén tài và phản một chén xỉu bây giờ em sẽ quay các chỉ cần quay nắp này chiều ngược lại của cái chiều vừa nãy nó sẽ là xỉu em lắc thử này một xỉu hai xỉu ba xỉu bốn xỉu năm xỉu đó xỉu thì lại không phải một chén nào đúng không ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác thử 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu bị phạm mất một chén